và sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nón quét báo dung tài xỉu không tang này Như các bác đã biết đấy ạ Khi mà mình chơi nón quét báo dung tài xỉu không tang Thì các bác phải chơi kèm với cái gì ạ Miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang Đúng không ạ Đây Đây là cái bộ hột mà em đã làm cái miếng dán vào bên trong bộ hột này rồi Và yêu cầu của khách làm là vào mặt nhất Vậy nên một lát nữa khi mà cứ nhất lên máy nó sẽ báo Không có nhất máy nó sẽ không báo các bác nhá Và có nhất thì mình đánh gì ạ Có nhất thì mình đánh xỉu đúng không ạ phản thì phải chịu rồi tài xỉu mà và nắp chén mình chơi nắp chén nào cũng được với cái bộ đồ chơi nón quét báo dung tài xỉu không tang này các có thể chạm vào hộp của người ta các bác cũng đã có thể chơi được rồi các bác nào mà muốn tư vấn kỹ hơn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc lên cơ sở em em là sơn tài xỉu và cơ sở em ở bến xe miền tây đây còn đây là cái nón mà em đã làm cái máy quét vào bên trong nón các bác nhìn này rất đẹp rất thời trang luôn Đó khi đi chơi mình chỉ cần đội cái nón lên trên đầu thôi là coi như mình đã nắm chắc trong tay phần thắng về mình rồi các bác nhá sau đây em sẽ test thử cho các bác vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nón quét báo dung tài xỉu không tang này đây cái nón này em sẽ đội lên trên đầu để khi mà nó báo dung khi mà nhất lên ấy nó sẽ báo dung để cho em biết và em sẽ đọc cho các bác để xem xem cái độ hiệu quả của nó là đạt đến bao nhiêu phần trăm máy rung này máy rung ở đây là có mặt nhất các bác nhá nhất ở đây mình đánh gì xỉu đúng không ạ đó hai nhất về xỉu máy lại tiếp tục rung rung mình lại đánh nhất lại xỉu tiếp này đó nhất ra xỉu máy không rung máy không dung ở đây là sẽ không có mặt nhất ở cái chén này các bác kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh thôi còn nếu không thì mình cứ bỏ qua nhưng em vẫn dở lên cho các bác xem trong này không có mặt nhất đó không có mặt nhất máy dung này máy dung ở đây là có nhất này xỉu nhá các bác nhá đó có nhất ra xỉu máy không dung không có nhất này đó không có nhất máy rung này các bác này nhất xỉu này đó có nhất nhất xỉu chuẩn chưa ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác một vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nón quét báo dung tài xỉu không tang này rồi đúng không ạ và video của em đến đây là hết